Kênh Nhân Sinh Cảm Ngộ xin mến chào quý thính khán giả. Hôm nay Nhân Sinh Cảm Ngộ xin gửi đến quý thính khán giả chuyên đề Bước sang tuổi 40, dù nghèo đến đâu cũng phải đầu tư năm khoản này. 99% không bao giờ lỗ, kiên trì thì sinh lời gấp bội, nhà thơ xây đi đã nói. Một sự nghiệp thường được tạo nên với sự kiên trì và bị phá hủy bởi sự nôn nóng, hấp tấp, bởi vậy, dù nghèo khó, hãy cứ bình tĩnh và thực hiện những khoản đầu tư sau, tài sản của bạn sẽ tự nhiên tăng lên. Tục ngữ có câu, người nghèo không thể có chí ngắn. Khi một người đã ở độ tuổi trung niên, nếu như vẫn là một kẻ vô tích sự, chẳng làm nên trò chống gì, chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Bên trên có cha mẹ già cần phụng dưỡng, phía dưới còn con nhỏ phải nuôi, một khắc cũng không thể ngừng nghỉ. Khi đang lật đật kiếm tiền, bạn sẽ phát hiện rằng, phương pháp đến khi bệnh nặng mới đến tìm bác sĩ thật không tốt chút nào, vậy nên ngay từ hôm nay hãy đầu tư năm khoản này chắc chắn cuộc sống sẽ đủ đầy hơn rất nhiều. 1. Đầu tư cho các mối quan hệ, chú trọng ân tình, doanh nhân Jack Well từng nói, một người sau lưng bạn nói bạn thế nào phụ thuộc vào chất lượng bữa ăn lần cuối bạn mời họ ra sao. Mời người khác một bữa cơm cũng không đáng bao tiền, nhưng với một người nghèo mà nói, đó là một khoản lớn, suy cho cùng, một bữa ăn trong nhà hàng lớn có thể tốn đến vài trăm, thậm chí vài triệu đồng. Theo lẽ thường, người giàu mời người nghèo ăn cơm là lẽ đương nhiên, người nghèo mời người giàu là chuyện ít thấy. Những người thực sự khôn ngoan sẽ không quản giàu nghèo mà chú trọng đến việc có qua có lại trong xã giao, tuyệt đối không ăn không uống không của người khác mãi. Khi cần thiết, hãy mời người khác ăn một bữa cơm, vừa biểu thị sự cảm kích, vừa gia tăng tình cảm. Trong bộ phim gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, Tiểu Thu là một cô gái làm việc trong một quán ăn. Một ngày nọ, kiến trúc sư Vương Lịch Xuyên đến đến quán dùng bữa, tiện miệng kể về hoàn cảnh của mình. Anh vừa thất nghiệp, khi thanh toán, Tiểu Thu không những không lấy tiền của anh, cô còn đưa thêm cho anh một ít tiền. Mặc dù Vương Lịch Xuyên đã nói rõ anh chỉ đùa thôi, anh cũng không nhận tiền, nhưng ân tình này anh vẫn luôn khắc ghi. Hai, đầu tư cho con cái, chú trọng đến giáo dục. Thời Xuân Thu, Tăng Tử cùng vợ đi chợ, con trai cứ khóc quấy đòi đi theo, người vợ liền nói, con đừng khóc nữa, khi nào về bố mẹ mổ lợn làm thịt cho, khi về nhà, Tăng Tử lập nước đem lợn ra thịt, Ông không thể để vợ thất tính với con. Thời ấy, giá của một con lợn có thể bằng thu nhập cả một năm của một gia đình. Đối với hành động của tăng tử, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng nếu xem đó là một khoản đầu tư cho con cái thì chúng ta đều có thể hiểu được. Lộ Ai Công từng nói, chưa có việc con cái giàu có mà cha mẹ lại nghèo đi, cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái thật tốt. Suy cho cùng, một người khi đã đến tuổi trung niên, nhìn con cái có tiền đồ thì sẽ hạnh phúc. Làm gì có chuyện con cái giàu có rồi mà bố mẹ con phải chịu khổ, của cải của gia đình là cha truyền con nói. 3. Đầu tư vào học tập, bắt kịp thời đại, vào thời nhà Chu, con trai của Chu Vũ Vương, Triệu Công, sau khi được phong thái ấp thì không giống như những chư hầu khác ngày ngày đều mở yến tiệc linh đình, ngược lại, ông thường quan sát dương tình, cùng bắt đứng trò chuyện. Để tiện cho việc giao lưu, ông đã đặt nơi làm việc ngay dưới cây cam đường. Tục ngữ Trung Quốc có câu, cao thủ trong nhân gian, khi triệu không dạy người khác, ông cũng tự nâng cao được kiến thức của bản thân. Khi đến tuổi trung niên, công việc sẽ vô cùng bận rộn, việc xã giao cũng nhiều, thế nhưng không thể ngừng học hỏi. Đừng bao giờ đề cao bản thân quá mà xem nhẹ những tri thức có thể học hỏi từ mọi người. Người xưa có câu, trong ba người đi cùng ta, nhất định có một người là thầy của ta, học hỏi được càng nhiều, hiểu biết càng sâu, cơ hội phát triển ắt sẽ càng lớn. 4 đầu tư cho cơ thể, sạch sẽ và mạnh khỏe. Nhà viết kịch Che Kho từng nói, con người cần phải có cho mình đầu óc minh mẫn, đạo đức thuần khiết và thân thể sạch sẽ. Vận dụng sạch sẽ, nhà cửa sáng sổ sạch đẹp, không những mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Đối với người ở độ tuổi trung niên, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, nếu không chăm sóc cơ thể thật tốt, đến lúc kiếm được nhiều tiền thì cũng chẳng có cơ hội mà tiêu nữa rồi. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được sức khỏe. Những bộ phận trên cơ thể đều rất quý giá, cho dù có thay thế được thì cũng không thể tốt như ban đầu. Mỗi ngày hãy dành ra một chút thời gian chạy bộ, đi dạo ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành, tiêu một ít tiền, kiểm tra sức khỏe một lần, thay đổi thói quen ăn uống, dọn dẹp nhà cửa. Mới đầu chưa quen sẽ cảm thấy rắc rối một chút, nhưng nó sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống lên nhiều. 5. Đầu tư gia phòng, nếp nhà. Vào thời xuân thu, có một ngày khổng tử cầm một quẻ bói, vẻ mặt lúng túng, tử trương, một học trò của ông thấy vậy bèn hỏi. Thưa thầy, đây là một quẻ tốt, sao sắc mặt thầy khó coi vậy ạ? À? Khổng tử nói, ta biết, đây là quẻ sơn hỏa bí, nghĩa là dưới núi có lửa, nhưng ta lại cảm thấy, nhìn từ màu sắc mà nói thì không phải là một điềm báo tốt. Con thử nghĩ là xem, một đồ vật sau khi đã sơn màu đỏ thì đã mất đi màu sắc vốn có, không thể quay về hiện trạng trước, một miếng ngọc màu trắng đẹp đẽ vốn dĩ đã vô cùng đẹp, sao có thể chạm trổ được. Nhưng chi sơ, tính bản thiện, lương thiện vốn là bản tính tự nhiên của con người, cũng là nền tảng tốt nhất của gia đình, vì vậy, chúng ta không thể vì lợi ích mà đánh mất đi bản sắc đó. Cho dù có nghèo thế nào, cũng đừng quên đầu tư vào gia phong, hãy thường xuyên cùng gia đình quây quần trò chuyện, tâm sự về những suy nghĩ của bản thân, tình trạng gần đây và góp ý, động viên lẫn nhau, Xã hội là một thùng thuốc nhuộm lớn, nó sẽ nhuộm cuộc sống của chúng ta thành nhiều màu sắc khác nhau và không thể tránh khỏi việc một số người sẽ lạc lối. Tuy không thể thay đổi thế giới, nhưng mỗi người đều có thể tự gìn giữ gia phong, các thành viên trong gia đình luôn tích cực, thăng tiến. Luật hấp dẫn đã chỉ rõ, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy, một người càng tích cực thì sẽ gặp được những người và những điều tốt lành. Không cần đầu tư vào những thứ quá xa hoa, hãy nâng cao trình độ nhận thức của bản thân đó mới là khoản đầu tư sinh lời nhất. Cảm ơn quý thính khán giả đã nghe xong chương trình. Bước sang tuổi 40, dù nghèo đến đâu cũng phải đầu tư năm khoản này, 99% không bao giờ lỗ, kiên trì thì sinh lời gấp bội. Nếu quý thính khán giả yêu thích kênh Nhân sinh cảm ngộ, xin hãy để lại comment và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Sau đó nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn tiếp vào nút chuông để không bỏ lỡ những chương trình hay khác của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.